dao đỏ rụng đầy bên sông quê chiều mùa xuân đi vội bên đời người trở về xa nhau từ dạo ấy em đứng lặng bên sông tóc dài bay đổi cho